Rồi, đường này khai sẽ thêm lực tây đam vào Nếu mà được thì khai sẽ lên tròn 5k lực tây, khai lên tròn 5k lực tây, 4k em không ăn thua em ơi Má đánh tông kim và xấy xấy, Chết rồi Thường thường mấy hôm khai đánh tông kim á khai chỉ cần xấy hai cái khai nhích nhẹ ngay chết hai mạng chết mạng Mà xem bên này không ăn thua xem bên này không chết được Xe này trâu quá <clears throat> Trời đẹp quá em ơi Đẹp quá em ơi đẹp như bức tranh đẹp như bức tranh Khai sẽ có một cái nỏ bờ ca tống kim này sẽ đồ kích đồ này và <clears throat> kích đồ này rồi ok Khả sẽ ờ, nghiên cứu uh, chết lực tay hai cái nỏ cho nó hợp lý như nào. à, cái này thì ờ, khả tăng sẽ 30 phải tăng cái lực tay à, cái này xem 5k thứ bao nhiêu đây <coughs> test lực tay anh em xét đồ này anh em mà cho anh em xem xét đồ cho cây khá tăng điểm này 25 40 nói chung đường môn tầm này nó một rồi nha anh em 25 40 vi dân áo áo này tiếc thị tinh em nói chung là nếu mà có thị tinh thì khải cũng đập cho mát nè à, tại vì hôm đó không có thị tinh cứ tiếc một hai viên không có tìm server không có nè em server không có là khải đập một thị tinh full xuống viên ra 20 rồi dây này cũng vậy cũng ờ, hai uh, thủy tinh và full hữu duyên ra hai thôi nói chung cũng được rồi nè tạm được không cần nhiều bao tay thì ép xịt này bao tay sẽ ép lại server gần được hai tháng rồi cường lê ơi server gần được hai tháng này em ơi vài bữa nữa anh khải kiếm cho em một ạ à. cái băng bỏng mới bán em nha ok rình khói ơi inbox facebook đi trong bang có nhiều em bán khải hỏi cho Tối rẻ thôi cái bỏng trăm lẻ sáu mới thích dở thôi đó anh nhận sẽ đồ nè hiện tại thì sẽ đồ khải là 125 chậm này nhẫn này đai lưng này và nón 125 chậm được rồi ghê chưa rồi đó là test lực tay ờ, của cái nỏ bơ bk này nỏ này nỏ bơ bk ngồi cũng như luyện đấu đối nè nỏ này ờ, thì anh em biết rồi 10 triệu không bán anh em tới giờ vẫn không muốn bán đó vậy thôi rồi. tiếp tục này hiện tại cái nỏ đó là nỏ hàng pin hàng đẹp rồi nè chưa có nỏ nào đẹp hơn nha bốn k năm đủ chỗ này chỉ cho bốn k bảy thôi nè không thể nào lên 5 k nổi <clears throat> lên 5k xem lên 5k xem ôi không lên 5k nói nè mà lên 5k máu ít lắm máu máu giấy đụng cái chết đụng cái chết luôn nè năm k thì đánh tống kim được mà đỡ bơ can ngồi không ăn thua quăng máu bao nhiêu trời rồi hay là test thử máu nè hay là test thử lực tay 5k nhất anh em ồ lực tay 5k máu 2k8 cũng được rồi chứ ôi tầm này vô tông kim đánh hơi khác luôn nè bán 2 k 8 xong cái chết á tăng pháp cao. Ừ 2 k 8 xong cái chết thiệt. Bao giờ tốc này, bao giờ, bao giờ. 510 thôi. 545 sức mạnh Trời ơi oh, oh, oh. Hàng Tết này nè được rồi hai cái bảy máu nói chung là thấp anh em ơi tầm server kéo xe ạc tay thì ok nếu server ạc tay thì hai k tám hai k bảy máu là ok nè còn tầm này server này mà đỡ tầm này không ăn thua đây à, <clears throat> thời điểm cái tăng lại 30 à, khai ép lại cái này anh em đợi chút nha vừa đó bên phải là bên bên phải là bên ơi à, cứ đường về giữa ừ, chạy bên ơi khai sẽ tính ờ, tính cái lực tay chuẩn của cái cái nỏ trước đi của nỏ này trước này nỏ này lên 5k là được <clears throat> ui dương vậy bỏ ra này nó này nó tống kim em ơi là test cái nó tống kim lên 5k là được còn lại uh, nó kia tính sâu nó tống kim 5k là vô tư ấy 5k <clears throat> vô tống kim có thể lên 5k năm thêm được uh, gần năm trăm mấy lực tay kèm thiếu lâm nó này lực tay hơn 200 cái nó kia nha nè nó này nó tống kim nè chín năm ba đây anh em nó này nó tống kim này bốn bốn tám tám này tháng 8 nếu bây giờ thì à, đấu được bao nhiêu 5k tông kim mang lại cái nó này xem chết cho hà hai cái nọ nó hợp lý nè chắc hai cái nọ nó đủ nó đủ đam nó hợp lý nè rồi rồi còn bỏ qua nọ này được bao nhiêu đây bỏ này được 4 k 7 ok nọ này được 4 k 7 hả nọ này được 4 k 7 thì uh, khải sẽ cố gắng uh, cho lên 4 k 9 cho lên 4 k 9 4k8 ui, hay là 4k8 ngừng ta 4k8 bữa ăn ngồi 4k8 4k8 thì máu được nhiều Máu được 2k9 ok Hợp lý Tại vì phải liên đấu rồi nè Phải liên đấu rồi nè Rồi lượt tay tròn là đẹp rồi nè Rồi ok Ok anh em tầm này xuống đảo nha anh em ơi Đó hồi nãy thì lượt tay cái 4 kênh em thôi nè, Và lần này thì Khải sẽ đẩy thêm 300 lượt tay Là bơ ca ngồi thì Khải sẽ được là 4k8 tròn 4k8 Còn bơ trong tống kim thì anh em sẽ thấy này bên trong tống kim thì nó sẽ lên lực tay như thế này đây là lên trong tống kim rồi nè trong tống kim thì khả sẽ được uh, ờ, 5k hợp lý cho anh em quá hợp lý chứ đó tống kim thì khả sẽ được 5k anh em 5k 33 quá hợp lý luôn và <clears throat> vài bữa nữa lên bao tay nữa tính sao anh em Tầm này Khả nghĩ là ừ, tầm này được anh em Tại vì xe kéo xe á Hôm qua Khả đánh tống kim tấm 1 anh em anh em thấy không Hôm qua tống kim tấm 1 anh em Ok anh em ơi rồi cảm ơn em đã theo dõi video ờ, ép ép đa lưng này mà đừng quên xem hết sức đồ này và cho Khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đây anh em. Nón 2540, mắt pin, Khả ép luôn. Đai lưng, nói chung là Khả toàn Khả ép, Khả trải nghiệm này em với Khả không có mua anh em ơi. Đai lưng 2540. Áo 40 20 40. Dây 40 22. Hiện tại server chưa có dây xịn nên là Khả ép tạm rồi mang anh em, bao tay cũng vậy. Rồi, dây chuyền. Nọ nó một. Ở lộn nọ này nọ tông kim rồi đó này tổng kim đầu một rồi đó ok chưa rồi bây giờ khai sẽ mang lại nó lên kia và xuống đảo nè sẽ đột hai quá pin rồi nè ơi rồi ok đó hiện tại 125 chậm và nếu mà đánh tống kim thì khai sẽ mang 40 chón nè đây nếu mà đánh tống kim khai sẽ mang dần nhận 40 chón dòng một vào đây nhận này vào thì có 40 chón đó hiện còn bơ gan ngồi thì kháng khả như thế này đánh như thế này thôi nè bao tay chưa được pin cho lắm bờ tây thiếu 12 điểm nữa bờ tây được 2, 25 nữa đẹp hay rồi cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên cho khả một like chia sẻ chơi nha em ơi và tiếp tục à, sau này ghép bao tay khả sẽ tiếp tục làm video cho em xem nhé ok ok ok ok xin chào tất cả em đã trở lại với kênh như khả